Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto Trên tay em ngày hôm nay đang cần để giới thiệu tới anh em một sản phẩm đó chính là cú đề à, của xe Mitsubishi BC Juli 2003 à, Đây là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé à, Chúng ta cùng nhìn à, tổng quan qua cái phần cú đề này Cú đề của cái à, dòng Juli này thì nó cũng nhỏ thôi dòng Mitsu thì cái mọn nó làm cũng khá khá giống nhau để chỉ tầm à, chúng ta cùng tìm hiểu à, sơ qua về cái cấu tạo của cái củ đề nhé à, củ đề được à, kết nối với nhau qua 3 phần một phần đuôi một phần giữa thân đề và một phần chúng ta hay gọi là mõm đề à, ở trên phần à, này phần mõm phần trên của mõm đề thì có bao gồm là à, hai con ốc xuyên qua bát sen để chúng ta bắt vào phần à, động cơ phần máy đây chính là cái roller đề hay chúng ta còn gọi là ừ, à, à, anh em chúng ta hay gọi là roller đề và con cóc đề đó đây Đấy. đây là hàng mới 100% anh em nhé không phải hàng tân trang Đấy. đây chúng ta hay gọi là bánh răng đề hay măng nick đề phía trong phần phía trong của bánh răng đề nó sẽ là rô to đấy anh em thợ hay chúng ta hay gọi là rô to như người uh, tiêu dùng thì à, các bác hay gọi là ruột đề đấy tất cả các cái sản phẩm này trước khi mà bên em lắp đặt cho khách hàng hoặc là chuyển đi thì bên em đã đều test cẩn thận trước khi gửi đi đó. vừa rồi thì à, em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm đó chính là cái củ đề của xe Mitsubishi Juli 2003 cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 085 672722 và 0769086333 hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT. Số liên hệ là 0856727722. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.